Cô chào các em trường tiểu học Phạm Văn Chí Tiết học trước đã giúp các em có những hiểu biết về đoạn văn trong bài văn tả cây cối Dựa trên hiểu biết đó, trong tiết học này, các em sẽ giúp một bạn hoàn chỉnh các đoạn văn tả cây cối qua bài tập làm văn, luyện tập xây dựng đoạn văn miêu tả cây cối. Ở bài này, chúng ta sẽ thực hiện hai bài tập. Trước hết, chúng ta vào bài 1 đọc dàn ý bài văn tả cây chuối tiêu dưới đây giới thiệu cây chuối tiêu tả bao quát cây chuối tiêu tả các bộ phận của cây chuối tiêu tàu lá buồn chuối nảy chuối quả chuối nêu ích lợi của cây chuối tiêu các em hãy đọc lại bài 1 và cho cô biết từng ý trong dàn ý trên thuộc phần nào trong cấu tạo của bài văn tả cây cối nhé Phần giới thiệu cây chuối tiêu, đó là phần mở bài. Ý tả bao quát cây chuối tiêu và từng bộ phận cây chuối tiêu, đó là phần thân bài. Ý lợi ích của cây chuối tiêu, đó là phần kết bài các em nhé. Chúng ta chuyển sang bài tập 2. Dựa vào dàn ý trên, bạn Hồng Nhung dự kiến viết bốn đoạn văn, nhưng chưa viết được đoạn nào hoàn chỉnh Em hãy giúp bạn viết hoàn chỉnh bốn đoạn văn này. Viết vào chỗ có dấu chấm, dấu ba chấm. Đoạn 1. Dấu ba chấm. Em thích nhất một cây chuối tiêu say quả trong bụi chuối ở góc phường. Đoạn 2. Nhìn từ xa, cây chuối như một chiếc ô xanh mát rượi, thân cây cao hơn đầu người, mọc thẳng, không có cành, chung quanh là mấy cây con đứng sát lại thành bụi. Dấu ba chấm. Đoạn 3. Cây chuối có nhiều tàu lá, có tàu đã già khô, bị gió đánh rách ngang và rũ xuống gốc. Các tàu lá còn xanh thì liền tắm, to như cái máng nước úp sấp. Những tàu lá ở dưới màu xanh thẫm, những tàu ở trên màu xanh mát, nhạt dần. Ba chấm. Đoạn 4, dấu ba chấm. Chuối có ít như thế nên bà em thường xuyên chăm bón cho chuối tốt tươi. Để thực hiện bài tập 2 này, cô sẽ giới thiệu các em về cây chuối tiêu nhé. Đây là hình ảnh của cây chuối tiêu. Cây chuối tiêu là cây thân thảo, dáng thẳng, tròn, mềm. Có nhiều bẻ lá, bẻ già thì khô dần và bông ra khỏi thân cây. Hoa ra theo buồn. Mỗi cánh hoa nở là mỗi tầng quả xuất hiện mỗi tầng ta gọi là nải chuối mỗi buồng có khoảng 8 đến 10 nải chuối các em nhé lá có cuốn to và ngắn lá rộng và dài quả thon dài và huy cong khi chín quả có màu vàng tươi chuối tiêu chín có chứa nhiều vitamin và chất khoáng ăn nhiều chuối sẽ giúp cho da dẻ căng bóng mịn màng và chắc khỏe các em nhé củ chuối thân chuối còn làm thức ăn cho người và gia súc nữa các em còn lá chuối người ta dùng để gói bánh tét bánh chân bánh ít gói đồ vân vân hoa chuối người ta còn để làm gỏi quả chuối ăn rất dinh dưỡng và còn để dùng chuối sấy khô nữa nha các em Để các em thực hiện bài này, cô có một số gợi ý để giúp các em hoàn chỉnh cả bốn đoạn văn này nhé. Đoạn 1, đó là phần mở bài. Ở phần chấm chấm, cô có một số gợi ý sau. Hè nào em cũng được về thăm bà ngoại Vườn nhà bà ngoại trồng rất nhiều thứ cây Cây na Nào ổi Nhưng nhiều hơn cả là cây chuối Hoặc có thể viết Vườn nhà bà ngoại em có rất nhiều loại cây Nào na, ổi, mít, xoài Vân vân Nhưng được trồng nhiều hơn cả là cây chuối Hoặc chúng ta cũng có thể viết Vườn nhà em trồng nhiều loại cây ăn quả Nào mít, nào nhãn, nầu vải thiều, vân vân và nhiều hơn cả là chuối. Đoạn 2 Tả bao quát cây chuối tiêu Ở phần 3 chấm, cô cũng có một số gợi ý sao Gợi ý thứ nhất, đến gần mới thấy rõ thân chuối như cột nhà, sờ vào thân thì không còn cảm giác mát rượi nữa, vì cái vỏ nhẵn bóng của cây đã già khô. Gợi ý 2, những cây chuối con đứng sát bên chân mẹ, có cây chưa ra lá, có cây đã le hoe vài tàu lá nho nhỏ ngúng ngoẩy trước gió. Sờ vào thân cây đã trổ buồn, chúng ta không còn có cảm giác mát rượi nữa vì cái vỏ nhẵn bóng căng đầy nước của nó đã hơi khô. Đoạn 3 đó là tả các bộ phận của cây chuối tiêu. Ở phần dấu ba chấm, cô cũng có một số gợi ý. Gợi ý thứ nhất, Đặc biệt nhất là buồn chuối dài lê thê, nặng trĩu với bao nhiêu nải chuối sát nhau khiến cây như oằn xuống. Gợi ý 2. Buồn chuối dài lê thê, kéo cây chuối ngã về một phía, những nải chuối úp sát vào nhau, mỗi nải chuối chen chúc nhau vài chục trái chuối, như những ngón tay, trái nào trái nấy dáng cong cong thật đẹp. Gợi ý 3. Tàu trên ngọn lá còn cuộn, chưa mở hết, trong như một chiếc loa, buồn chuối dài lê thê như muốn kéo thân chuối ngã về một phía. Những nải chuối úp sát nhau, trái nhỏ dần phía dưới. Mỗi nải chen chút những trái to bằng cẳng tay em bé, dáng cong cong như vầng trăng khuyết. Đoạn 4 Đó là nêu lợi ích của cây chuối tiêu. Ở phần 3 chấm, cô có một số gợi ý sau. Cây chuối dường như không bỏ đi thứ gì, củ chuối, thân chuối để nuôi lợn, lá chuối gói bánh, hoa chuối làm gỏi, còn quả chuối chín ăn vừa ngọt vừa bổ. Hoặc chúng ta có thể viết Cây chuối thật là một loài cây có ít củ chuối, thân chuối, người ăn cũng được nhưng chủ yếu dùng đuổi nuôi lợn, nuôi trâu, nuôi bò. Lá chuối dùng để gói bánh giò, bánh tét và hoa chuối ăn sống hay làm nộm thì thật tuyệt. Quả chuối chín vàng mùi thơm phản phất. Hay chúng ta cũng có thể viết thế này Cây chuối cống hiến trọn vẹn cho con người, củ chuối, thân chuối, người ăn, nhưng chủ yếu để nuôi heo. Lá chuối bà em thường gói bánh tét ngày Tết. Hoa chuối mẹ thường cắt ra ăn sống, thật là ngon. Quả chuối chín vừa ngọt, thơm, vừa bổ. Các em hãy thực hiện bài 2 và vỡ cho cô nhé. Chúc các em chăm ngoan học giỏi. Tạm biệt các em.